Khi học về phi kim thì cái khả năng phản ứng đầu tiên của phi kim đó chính là phản ứng với kim loại. Đó, đây là hai cái tính chất nó gần như là trái ngược nhau. hay chất nó trái ngược nhau hoàn toàn. Được chưa nhỉ? Tuy nhiên nó tương đồng. Đấy, chú ý giúp nhé. Đối với kim loại khi chúng ta phản ứng với oxy và tất nhiên rồi, đó là khi mà phản ứng xong với oxy thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp với các phản ứng với các phi kim khác oxy thì chúng ta có nhớ là tại sao người ta lại phân chia là oxy và à, khác không ạ đó chính là do cái sản phẩm sinh ra của nó là hai loại hạt sản phẩm khác nhau khi kim loại phản ứng với oxy chúng ta thấy nhá là oxy có thể tác dụng được với hầu hết các kim loại hầu hết các kim loại được chưa nhỉ và trừ các kim loại quý như là bạc như là vàng hay là platin đúng không ạ và tạo thành các sản phẩm của chúng ta sẽ là oxit các thành phẩm oxit. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy kim loại R ở đây sẽ có khả năng cộng với oxy và tạo thành oxit của chúng ta là R2OX, R2OX như thế này. Chú ý giúp nhé. Ví dụ này, như là khi mà chúng ta đốt cháy đồng ở trong oxy, đốt cháy đồng ở trong oxy sẽ tạo thành là đồng 2 oxit là CuO. À, đốt cháy đồng trong oxy tạo đồng 2 oxit là CuO. Các em chú ý nhé. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái quá trình phản ứng ở đây nhá. Hay là đốt cháy nhôm cũng thế thôi. Nhôm cộng với oxy sẽ tạo thành Al2O3 với tên gọi là nhôm oxit.